Serie nha đó là cái trận của Sassuolo và Sevilla nha anh em diễn ra vào lúc 0 giờ 30 ngày 18 tháng 3 thì hiện tại trên bảng xếp hạng của Serie A, Sassuolo đang đứng vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng và có 33 điểm sau 26 vòng đấu. Thì trong khi đó, à, thằng uh, thì đang đứng vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng và có 24 điểm sau 26 vòng đấu thì um, đang đứng kế vị trí đèn đỏ và cách vị trí à, đèn đỏ chỉ có 5 điểm thôi anh em nếu mà Sevilla trong những trận tới mà có phong độ không tốt thì sẽ có cái tương lai là tụt xuống vị trí đèn đỏ là có thể tụt hạng vào mùa sau nha anh em còn bên phía Sassuolo thì anh em thấy Sassuolo nếu trận này Sassuolo thắng thì Sassuolo sẽ có thể dương lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía um, đội chủ nhà Sassuolo thì anh em thấy Sassuolo đang có phòng độ rất tốt nha trong 10 ờ, trận gần nhất thì Sassuolo đã để thắng 5 trận và để thua 3 trận và để hòa 2 trận thì ờ, trong 3 trận thua đó thì Sassuolo để chỉ đi thua những cái ông mạnh ở ngoại hàng Anh thôi nha đó là thua trước Napoli nè, Lazio nè, Fiorentina nè thì Sergio đang có cái phong độ rất tốt chỉ thua trước những ông lớn ở um, Serie A thôi còn còn uh, bên uh, phía uh, à, Sevilla thì anh em thấy à, thành tích gần nhất của Sevilla trong 10 trận gần nhất thì Sevilla chỉ thắng được hai trận thắng trước Inter Milan và Torino còn để hòa 3 trận và để thua tới 5 trận thì cái phong độ của thằng Sevilla này đang không tốt cho mấy nha anh em còn thành tích chơi trên sân nhà của thằng Sassuolo thì anh em cũng thấy Sassuolo chơi trên sân nhà rất là tốt nha nếu những đội bóng nào yếu hơn Sassuolo thì Sassuolo đang chơi rất là tốt còn à, trừ khi gặp những ông lớn trên sân nhà thì Sassuolo mới để thua thôi giống như hai trận thua của Sassuolo thì anh em cũng thấy Sassuolo thua trước Lazio nè Napoli nè thành tích chơi trên sân khách của thằng Sevilla thì anh em thấy Sevilla chơi trong năm trận gần nhất thì Sevilla đã thua hết um, hai um, trận và để hòa hai trận trước Empoli nè, Udinese nè. Trong cái thành tích đối đầu của hai đội thì anh em thấy hai trận gần nhất, hai trận gần nhất luôn nha anh em thì um, uh, Sao Choulo đã thắng với một trận là tỷ số là cách biệt 4-1, còn trận gần nhất nữa thì hai điều trên sân nhà của Sevilla. Thì anh em thấy trận này được lợi thế chơi trên sân nhà của Sassuolo thì Sassuolo sẽ thắng với một cái cách biệt đặng Sassuolo có thể ờ, vươn lên ờ, cái vị trí trên bảng xếp hạng nha nè thì đây là cái đội hình dự kiến của hai đội Sassuolo sẽ chơi với sơ đồ là 433 bên phía Sevilla cũng chơi với sơ đồ là 433 nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo cho tất cả anh em thì đây đây là cái tỷ lệ kèo đội chủ nhà Sassuolo đang chấp với cái mã kèo là 0.75 và tài xỉu 2.5 thì giống như anh em đã thấy trong cái lịch sử đối đầu của thằng Sassuolo và Sevilla này không có trận nào mà dưới 3 bàn thắng hết trong 4 trận gần nhất thì trận nào cũng phải từ 4 bàn thắng đổ lên thì anh em cũng thấy hai này tỷ lệ nó gặp nhau là nổ tài rất là cao thì cái trận này anh em cứ vào cái mã tài trước cho mình nha còn anh em có thể nằm cái đội chủ nhà chấp với cái mã kèo là 0,75 thì nếu mà anh em muốn nắm cái kèo chắc ăn hơn thì anh em cứ nằm với mã kèo là đội chủ nhà chấp 0.5 anh mà anh em chờ cái mã kèo tụt xuống 0.5 anh em hạ vào mã kèo trên nha thì mình sẽ đi vào phần chốt kèo nha anh em thì đây là cái bảng chốt kèo của mình anh em có thể vào cái mã trên đội chủ nhà đang chấp với 0.75 mạnh tay cho mình nha còn tài xỉu tài xỉu nếu mà anh em muốn đánh trước trận đấu anh em đang đánh chơi ngoài qua thầu qua cò thì anh em muốn đánh trước trận thấu thì anh em có thể đánh tài còn nếu mà anh em muốn nhận các tỷ lệ kèo chính xác hơn á, thì mình sẽ cập nhật trong nhóm cho tất cả anh em khi mà cái đội hình có cái đội hình ra sân chính thức và bóng lăn trong trận đấu thì mình sẽ cập nhật cho tất cả anh em thì cái tỷ lệ đó anh em sẽ tỷ lệ anh em sẽ càng cao hơn còn hiệp 1 thì anh em chờ ra sân mình sẽ cập nhật kèo hiệp 1 lên nhóm cho tất cả anh em đó là những cái mã kèo mà mình cho tất cả anh em trong cái trận Sassuolo và cbia thì anh em nào mà đang xem nếu mà anh em nào muốn vào nhóm của mình để chơi được nhiều kèo hơn và anh em có thể được chơi được những cái mã kèo phụ nè giống như kèo gốc kèo thẻ thì rất là nhiều kèo thì anh em muốn chơi được những mã kèo đó thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình hoặc là telegram kèo bóng vip 09 của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em làm sao để vô nhóm của mình để chơi được nhiều kèo hơn thì nhóm của mình đang rốc rất là đông thành viên thì anh em cứ vào để anh em có thể nhận được những cái mã kèo mà chắc ăn và uy tín nhất nha